Mai giờ đây đã mang tiếng tai đại dịch Lan tràn một số khu vực ôm đới hàng đế tại Đông Nam Á Từ Trung tới Thái và Singapore, Japan, cả Korea Đại trang lại được gọi như vàng cộng đồng khôn khó khẩu trang thì tăng sức khó cộng đồng khôn khó khẩu trang thì tăng sức khó cộng đồng khôn khó khẩu trang thì tăng sức khó cộng đồng khôn khó khẩu trang thì tăng sức khó luôn chiêu luôn trò luôn lách mỗi cách rồi có thể trục lợi nhưng cách đạo đức trả lại thầy cô liệu đã làm con người phi thường bất phú liệu đã làm con người phòng ngừa lây không để lây nhiễm corona phòng ngừa lây không để lây nhiễm corona phòng ngừa lây không để lây nhiễm corona tình hình dịch phát hiện nay theo số thống kê rất là phức tạp hàng vạn phụ huynh lo lắng về việc học hành con cái trì hoãn việc học là việc lâu dài sức khỏe hiện tại là quan trọng nhất có thể tạo rất từ học online thay vì học nhóm truyền thống tin nhắn điện thoại reo lên mỗi ngày bắt nguồn từ bộ y tế rửa tay lau chùi vật dụng vật chất tẩy rửa thông thường hạn chế đi du đưa đi và đặc biệt đi du lịch khắp chốn vì corona biến dị không còn 14 ngày mới phát tác mà như cao nhân ở ẩn bên trong cơ thể đến 24 ngày thiên thần áo trắng dù dốc toàn lực vẫn phải gục ngã kiệt sức từng tình trọn vẹn y đức nhưng hiện tại vẫn lực bất tòng tâm phòng covid cách ly cách ly dịch covid mất đi mất đi phòng covid Talk to me thực Trung Hoa gần đây đã mang tiếng tai đại dịch Lan tràn một số khu vực ôn đới hàng đế tại đầu Nam Á Trung tới Thái và Singapore, Japan, cả Korean Đại dịch ập tới không kịp trở tay Việt Nam đây cũng đã nhiễm Nếu thích clip này thì đừng quên nhấn một like và một subscribe cho An nha Trung Hoa giờ đây đã mang tiếng tai đại dịch Lan tràn một số khu vực ôm đới hàng đế tại đầu Nam Á Từ Trung tới Thái và Singapore, Japan cả Korea